liên tiếp xử phạt bắt giam người chống đối kiểm dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội vừa xử phạt một người đàn ông tự xưng là tiến sĩ làm ở VTV vì hành vi chống đối tại chốt kiểm dịch COVID-19. Truyền thông nhà nước loan tin ngày 23 tháng 8 trích lời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đặng Xá cho biết ông Nguyễn Đi, 38 tuổi, bị phạt 3 triệu đồng vì không đeo khẩu trang nơi công cộng, ra ngoài không cần thiết và 700.000 đồng vì điều khiển xe máy không đăng ký biển số, không đội mũ, bảo hiểm. Trước đó, một video loan tải trên mạng xã hội cho thấy ông Đi điều khiển xe máy vào ngày 16 tháng 8 đi qua chốt kiểm dịch mà không đeo khẩu trang và có thái độ không hợp tác với cán bộ kiểm dịch. Ông Đi tự xưng là tiến sĩ làm ở VTV và đã ném một tập giấy tờ xuống đất trước khi bỏ chạy tại chốt kiểm dịch số 12. Cùng ngày 23 tháng 8, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố và bắt giam bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, 40 tuổi, ấp Bắc Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, vì tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Báo nhà nước cho biết bà Tuyết vào ngày 21 tháng 8 khi bị yêu cầu kiểm tra giấy tờ tại chốt kiểm dịch xã Gia Kiệm đã không chấp hành thậm chí còn chửi bới tổ công tác. Một dân quân tự vệ tại chốt kiểm dịch đã lấy điện thoại để ghi hình và bị bà Tuyết hất văng điện thoại xuống đường, gây hư hỏng. Trước đó, ngày 11 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Long Khánh, Đồng Nai đã tuyên phạt 14 tháng tù giam đối với ông Vũ Nhật Tân vì tội chống người thi hành công vụ. Ông này bị nói đã lớn tiếng lăng nhục và lái xe máy đâm về phía cán bộ kiểm dịch COVID-19. Tại Hà Nội, công an ngày 22 tháng 8 cho biết đã xử phạt 37 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 4 cơ sở vi phạm phòng chống dịch, 764 trường hợp không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách. Thành phố Hồ Chí Minh và Vinh phạt 12 chủ tài khoản Facebook đưa tin sai sự thật về phòng chống dịch COVID-19. 12 chủ tài khoản Facebook đã bị xử phạt với cáo buộc cung cấp, chia sẻ và đăng tải thông tin sai gây hoang mang trong nhân dân về công tác phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 20 tháng 8, Sở Thông tin và Truyền thông cho truyền thông nhà nước hay từ ngày 9 đến 19 tháng 8, Sở và Công an thành phố đã phạt 8 chủ tài khoản với mức xử phạt triệu đồng do đăng tin sai sự thật liên quan đến vụ bác sĩ khoa và thông tin gây hoang mang về cách phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố. Các tài khoản bị xử phạt bao gồm Hà Phan Minh Nguyệt, Hiệp Lưu, Ngân Hà Trần, Nguyễn Thùy Dương, Dương Diệu Giang, Hằng Nguyễn, Quang Dung Nguyễn, Thao Minh và Đặng Huỳnh Lộc. Thanh tra sở cho biết các chủ tài khoản trên có hành vi vi phạm theo khoản 1 Điều 101 Nghị định 15 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Cũng trong ngày 20 tháng 8, thanh tra sở của thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã xử phạt hành chính 4 người gồm ông NTL trú tại phường Lê Mau, bà NTG trú tại phường Nghi Phú và bà VTTH trú tại phường Cửa Nam và H CH trú tại phường Lê Lợi. Thanh tra sở cho biết bốn người trên đã cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân lên trang Facebook cá nhân của mình. Cụ thể, họ loan tin rằng thành phố Vinh chuẩn bị áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16+. Plus. Nội dung như sau, từ 0 giờ đêm 20 tháng 8, thành phố Vinh thực hiện chỉ thị 16+. Plus phong tỏa toàn thành phố và siết chặt hơn việc đi lại của người dân. Chỉ có lực lượng chức năng phòng chống dịch mới được hoạt động trên đường, còn lại sẽ bị xử phạt. Ông Trần Anh Tuấn, chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An cho biết, Sở đã xử phạt vi phạm hành chính 4 người trên do vi phạm tại điểm D khoảng 1 điều 101 Nghị định 15-2020 với tổng số tiền là 32.5 triệu đồng. Trong đó, NTL bị phạt 10 triệu đồng vì là người đưa thông tin đầu tiên. Các trường hợp còn lại, mỗi người bị phạt 7 triệu rưỡi. Nhiều tháng qua, chính phủ Hà Nội gia tăng kiểm soát thông tin đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 và đã phạt rất nhiều người bị cho là vi phạm theo Nghị định 15. Tuy nhiên, nghị định này lại bị các tổ chức nhân quyền chỉ trích vì cho rằng là công cụ đàn áp tiếng nói của người dân, đe dọa tự do bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội. Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định khảo sát sân golf với đại gia và nhân viên giữa mùa dịch. Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định, ông Nguyễn Công Thành mới đây đã có bản kiểm điểm cá nhân gửi Tổng cục Thuế, Cục Thuế Bình Định, giải thích rằng ông đã đi khảo sát sân golf cùng với hai chủ doanh nghiệp và bốn nhân viên vào khi các tỉnh thành đang thực hiện việc giãn cách do dịch bệnh COVID-19, truyền thông nhà nước loan tin hôm 19 tháng 8. Ông Nguyễn Công Thành là người bị báo chí trong nước phanh phui đã đi chơi golf hôm 1 tháng 8 năm 2021 cùng hai chủ doanh nghiệp và ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, những người này đã được xác định có tiếp xúc gần gũi với một nữ nhân viên sân golf bị nhiễm COVID-19. Cả bốn người này sau đó đã được đưa đi cách ly tập trung. Ông Nguyễn Công Thành và Nguyễn Văn Dũng sau đó đã bị tạm đình chỉ công tác để xem xét kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đơn tự kiểm điểm của mình được báo chí trong nước trích đăng, ông Thành giải thích rằng ông tham gia buổi khảo sát thực địa hệ thống sân gôn cùng với Giám đốc Sở Du lịch để làm cơ sở cho việc xây dựng quy trình và tiêu chuẩn sử dụng các dịch vụ tại sân golf theo đề án thí điểm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine bằng các chuyến bay charter đến Bình Định trong điều kiện bình thường mới. Ông Thành viết trong đơn giải thích rằng ông đồng ý tham gia khảo sát vì nhận thấy việc khảo sát có ý nghĩa và liên quan đến nhiệm vụ của bản thân trong lĩnh vực công tác, vừa có khả năng tham gia ý kiến trong hoạt động đánh golf của khách du lịch trong điều kiện bình thường mới, vừa góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn, tạo nguồn thu để trang trải chi phí và đóng góp cho ngân sách trong thời kỳ dịch bệnh. Báo chí trong nước cho rằng có sự không rõ ràng trong giải trình của ông Thành vì buổi khảo sát không có sự tham gia của đại diện Hiệp hội Du lịch. Ngoài ra, buổi khảo sát diễn ra vào ngày 1 tháng 8, nhưng đến ngày 11 tháng 8 năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang mới ký văn bản 4930 Ủy ban Nhân dân VX